Phật chúng sinh nhà tình thường đóng lặng nơi à, đào à, cam à, thông nhớ not tham tam dụng khởi Hallelujah. chi tâm đảnh chi tâm ờ, đành lâm cùng dài vô minh không nói với nhau thầy đệ tử tâm thành quý đường hướng về chư phật mười phương cùng với các vị bồ tát thành văn duyên giảng thành hiền chi thành cầu xin sám con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát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 được tăng trường phúc tăng phúc tăng duyên giảm trừ nghiệp chướng an vui hạnh phúc hồi hướng cho các vong linh có hữu duyên với tăng ni phật tử tại chùa được nương tựa nơi tam bảo tu hành mau thoát khổ hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn sớm nương về nơi chinh pháp tu hành mà được giải thoát khắp nguyện phương ban tất cả đức độ quần sinh Phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt sạch nam nam mô Phật bổn sư thích ca mâu công phu công đức có bao nhiêu à con xin lấy đó hồi hướng 歌。